Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến soi kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nhé. Thì trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh nhé anh em. Đó Tiến sẽ nhận định phân tích cũng như lên mã kèo cho anh em tham khảo tại cái trận đấu giữa cái thằng uh, Aston Villa với Fulham. Thì cái trận này được diễn ra vào lúc uh, 1 giờ 45 khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé anh em. Trận đấu này thuộc vòng thứ 33 tại giải đấu Ngoại hạng Anh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 Ok thì uh, hiện tại anh em có thể thấy là đội chủ nhà Aston Villa đang được nhà cái đánh giá uh, uh, khá cao trong cái trận đấu này khi đưa ra tỷ lệ chấp trước đội khách Fulham là 0.75 cho mã kèo cả trận này đó và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu ở trận đấu này đó chính là 2.5 cho mã cả trận và một hòa ở ngay trong hiệp 1 và hiện tại uh, trận đấu tại à, tại ngoại hạng Anh đấy thì cái trận tại ngoại hạng Anh ở điểm hiện tại là có 3 trận nha anh em được diễn ra vào phiên ngày mai này thì tất cả đều có được những cái mã phạt góc cũng như thẻ phạt đó thì riêng về trận này có mã uh, kèo uh, phạt góc là uh, chủ nhà Aston sẽ chấp góc trước Fulham với mức chấp là 1.25 cả trận đó và chấp 0.5 góc ở ngay trong hiệp 1 luôn còn về mã tài xỉu gốc ở trận đấu này đó chính là 10 hòa cho mã cả trận và 4.5 cho mã tài xỉu gốc ở ngay trong hiệp 1. Còn về mã thẻ phạt thì Fulham sẽ chấp ngược lại cái thằng Aston Villa với mức chấp là 0.5 đó chấp nửa trái về uh, cái mức thẻ phạt. Uh, và mã tài xỉu thẻ phạt ở trận đấu này đó chính là 3.5 cho cái mã cả trận nha anh em thì uh, đây là những mã kèo mà tiến đã sàng lọc ra đưa để cho anh em có thể tham khảo một cách mà nó dễ nhìn nhất đó à, vì tiếng không tiện đưa cái trang uh, những mã kèo trực tiếp của cái trang lên đây vì chắc chắn sẽ bị vi phạm cái chính sách của YouTube anh em đó rất là dễ bị đánh sập cái video anh em khó mà có thể tìm kiếm để tham khảo những mã kèo mà tiếng đưa ra đó cho nên tiếng mới sàng lọc những cái kèo mà nó ok nhất để đưa lên đây cho anh em dễ nhìn đó dễ tham khảo để cho anh em có thể đầu tư ok thì anh em hãy cùng tiếng đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này trước khi đưa ra sự lựa chọn mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể uh, uh, đầu tư vào để kiếm cơm gạo nha đây anh em thì trước tiên à, hiện tại thì à, cái thằng Aston Villa nó đang đứng ở cái vị trí thứ sáu tại ngoại hạng Anh với 51 điểm sau 32 vòng đấu đó với 15 thắng 6 hòa và 11 thất bại ghi được 45 bàn thắng và để thủng lưới 41 bàn còn về đội khách Fulham thì cũng đã có được là 45 điểm sau 31 vòng đấu với 13 thắng 6 hòa và 12 thất bại ghi được 44 bàn thắng và để thủng lưới 42 bàn thì Aston Villa cùng với Fulham phải nói là có phong độ cực kỳ cao ở trong cái mùa giải ngoại hạng mùa này luôn đó thậm chí hai đội này đang ship hơn cả uh, Chelsea còn riêng và Aston Villa nó ship hơn cả cái thằng Liverpool luôn đấy và hiện tại cái cơ hội để chen chân vào cái vị trí top 4 của Aston Villa vẫn ờ, còn nha anh em đó vì còn phía trước là 6 vòng đấu nữa nhưng mà Aston Villa uh, đang kém cái vị trí top 4 gần nhất là MU à, với 8 điểm cách biệt thì cái số điểm cũng khá là cao đó nhưng mà chắc chắn mọi mọi cơ hội vẫn còn vì bóng đá sẽ chưa biết trước được điều gì đúng không anh em cùng riêng về Fulham thì nó cũng đã có được 45 điểm rồi đấy à, cái cơ hội để Fulham có thể giành được một vé dự cúp châu Âu mùa sau thì chắc chắn là một cái vé dự cúp C2 hoặc là cúp C3 thôi đó nếu như mà à, Aston Villa làm tốt ở trận đấu này thì chắc chắn là cái cơ hội sẽ sáng hơn nhiều để cho Aston Villa có thể chen chân vào vị trí top 4 đó vì nếu thắng trận này Aston Villa sẽ có được 54 điểm này và sẽ đẩy cái thằng Tottenham tạm thời xuống vị trí thứ sáu và Aston Villa sẽ chen chân lên được cái vị trí thứ thứ năm tại ngoại hạng Anh mùa giải này đó sau 33 vòng đấu còn nếu như mà Aston Villa thất bại trước Fulham Fulham nó cũng sẽ có được 48 điểm sau 32 vòng đó thì nếu như một Fulham thắng trận đấu này thôi anh em thì chắc chắn là cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh nó sẽ thú vị hơn rất nhiều nó sẽ hay hơn đó vì hiện tại các đội bóng nó đều trên lệch nhau uh, không có quá cao anh em từ vị trí top 5 đổ lại này đó uh, Tottenham thì bỏ xa Aston Villa 2 điểm mà thôi và hơn Liverpool chỉ 3 điểm thôi còn Brighton thì tuy nó có 49 điểm nhưng mà anh em để ý thằng Brighton này nó mới chỉ thi đấu là 29 vòng đấu nó thi đấu ít hơn Aston Villa là 3 vòng đó nói chung cái cơ hội để chen chân vào vị trí top 4 cũng như top 5 tại ngoại ngành đều chia đều cho các đội bóng từ Brentford này cho đến Fulham, Brighton, Liverpool cùng với Aston Villa và Tottenham thì sáu đội bóng này uh, đều có cơ hội để giữ được vững được cái vị trí top 5 hoặc top 6 của mình đó cũng có thể là chen chân vào vị trí top 4 nếu như cái đội bóng này làm tốt hơn ờ, từ các trận đấu từ cái vòng 33 này trở đi đó thì uh, nhìn chung uh, cả hai đội đều có mục tiêu riêng ở cái trận đấu này đúng không anh em đặc biệt là nhìn vào cái cái bảng xếp hạng hiện tại thì tiến tin là cái thằng Aston Villa nó sẽ à, tự tin hơn tự tin hơn nhiều so với cái thằng Fulham vì với cái phong độ à, khá là sáng ở thời điểm hiện tại cũng như uh, được thi đấu trên sân nhà cho nên nhà cái đã đưa ra cái mức chấp khá là cao đó chấp 0.75 trước đội khách Fulham thì anh em hãy đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nha đây đầu tiên anh em nhìn vào cái phong độ cực khủng của cái thằng Fulham ở những trận đấu gần đây này thì sau khi nó nhận thất bại 2-4 trước đội đầu bảng Arsenal thì nó đã có cái chuỗi là 9 trận bất bại liên tiếp đó 9 trận bất bại liên tiếp với 7 chiến thắng và hai trận hòa thì trong 7 cái trận thắng này của nó có đến tổng cộng là ờ, uh, 6 trận giữ sạch lưới luôn em đó thắng 2-0 trước Everton này 1-0 trước Crystal này rồi 30 trước Bournemouth đó 20 trước Chelsea rồi trận thắng 21 trước Leicester cũng như là 20 trước uh, Nottingham và trận thắng 30 trước Newcastle đó và mới đây nhất trên sân nhà của Brentford thì Aston Villa đã đợi cho Brentford cầm hòa với tỷ số một đều đó thì trận hòa này cũng uh, không ảnh hưởng nhiều đến cái phong độ của Aston Villa nha anh em nó vẫn giữ được cái mặt trận bất bại liên tiếp với 9 trận thi đấu gần nhất tại Ngoại Anh một cái phong độ cực sáng của Aston Villa ở cái thời điểm mà cuối mùa giải năm nay luôn còn về đội khách Fulham thì nó có được tổng cộng là hai chiến thắng và tổng cộng là uh, xin lỗi anh em nhé uh, Fulham nó có được tổng cộng là 3 chiến thắng uh, ờ, 3 chiến thắng và 5 thất bại ở 8 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì tại cái giải đấu cúp FA thì nó cũng đã bị loại khỏi cái đấu trường này đó do vừa mới nhận một cái thất bại 1-3 à, trước MU nha anh em à, thì sau những cái phong độ khá là tệ của nó khi mà trải qua là 5 trận thua liên tiếp thì ở hai trận đấu gần đây nhất nó đã có hai chiến thắng liên tiếp đó chiến thắng 2-1 trước Led uh, à, Led nè trước Led United cũng như là uh, chiến thắng 3-1 trước Everton đó nhưng mà xét về phong độ ở những trận đấu gần nhất đó thì Aston Villa nó nhỉnh hơn đó nó nhỉnh hơn cái thằng Fulham cực kỳ nhiều luôn nha anh em à, và anh em hãy xem thêm về cái vùng độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội anh em có thể thấy này trên sân nhà Aston Villa nó đã thắng liên tiếp 4 trận và không để thủng lưới bàn nào đó 1-0 à, ờ, trước Crystal Palace 3-0 trước Bournemouth cũng như 2-0 trước Nottingham và mới đây nhất trên sân nhà nó đã có chiến thắng quỷ diệt trước thằng Newcastle với chiến thắng là 3-0 còn về đội khách Fulham thì nó có được uh, uh, chỉ mới có một chiến thắng sau 4 trận thi đấu ờ, bốn cái chiến làm khách gần nhất mà thôi anh em đó trải qua ba cái trận thua liên tiếp và một cái chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Everton đấy thì chắc chắn bước vào trận đấu này sẽ khó khăn sẽ càng trọng trách khó khăn hơn so đến với cái thằng Fulham vì hiện tại phải nói là cái phong độ của Aston Villa nó thi đấu cực kỳ tốt nó thi đấu nó quá tốt rồi anh em cho nên chắc chắn là trận đấu này uh, ờ, Fulham sẽ rất khó để có điểm trước uh, Aston Villa uh, trong cái trận cầu mà làm khách trên sân của Aston Villa vào đêm nay đấy à, và đến với cái lịch sử ờ, đối đầu ấy thì anh em có thể thấy này à, cái thằng Fulham cùng với Aston Villa thì đều có được mà mỗi bên là hai chiến thắng trước đối thủ đó thì à, ở giải ngoại hạng Anh mùa trước thì ở cái trận lượt đi ấy, ở cái trận lượt đi trên sân nhà của Fulham thì Aston Villa đã hủy diệt Fulham với tỷ số là 3-0 cũng như quay trở lại cái trận lượt về à, Tiến đang nói về cái ngoại hạng Anh mùa trước nha anh em đó quay lại với cái trận lượt về mùa trước thì Aston Villa trên sân nhà lại tiếp tục hạ gục cái thằng Fulham với số 3-1 đó thắng trực tiếp là 6-1 trong hai cái lượt chặn tại ngoại ngành ở mùa trước luôn nhưng ở giải ngoại ngành ở mùa này ở cái trận lượt đi thì bất ngờ là Fulham nó đã có được một cái chiến thắng 3-0 đậm đà trước Aston Villa ngay trên sân nhà của Fulham à, và chắc chắn với cái phong độ cực kỳ tốt ở cái thời điểm hiện tại của thằng Aston Villa này chắc chắn nó sẽ muốn trả thù cái thằng Fulham cũng như muốn tiến xa hơn để vào cái vị trí top 4 đó ít nhất là top 5 tại ngoại anh mùa này để giành được một cái vé dự cúp châu Âu đúng không anh em thì với cái phong độ anh em nhìn này phong độ cực kỳ tốt của Aston Villa đó bất bại liên tiếp 9 trận đấu gần nhất trên sân nhà lẫn sân khách đó với 7 chiến thắng hai trận hòa và thắng liên tiếp thắng liên tiếp 4 trận ờ, sân nhà gần nhất thì không có lý do gì trận đấu đêm nay được quay trở lại trên sân nhà của mình Aston Villa sẽ không hướng đến một chiến thắng trước Fulham đúng không anh em để cải thiện cái vị trí của mình đó để chen chân một vị trí top 4 lẫn top 5 tại ngoại mùa này à, thì ok với những gì tiến đã phân tích đấy à, ờ, tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội này à, thì 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội cũng có từ 3 bàn thắng trở lên cái tỷ lệ nổ tài bàn thắng ở cái trận đấu này cũng khá là cao nhé anh em à, và trong đó có 6 trên 7 trận đụng độ nhau gần nhất thì cả hai đội đều có dưới 10.5 góc thì hai đội này thường đối đầu với nhau à, thường là chơi theo cái dạng mà kiểm soát bóng anh em với những cái cơ hội mà lập à, tạo ra thành bàn của hai đội bóng này thường tấn công ở giữa sân đó cho nên uh, những cái bàn thắng thường đến uh, sẽ ít ít khi mà dẫn đến những cái pha khoảng uh, những cái pha mà quả phải góc đúng không anh em vì khi mà cái đội hình anh em tấn công biên nhiều ấy mới dễ dẫn đến những cái quả phải góc thôi còn thường tấn công trung lộ thì nó rất khó để uh, có nhiều quả phải góc trong một cái trận đấu đó thì nói chung uh, cái tỷ lệ về xỉu góc ở trận đấu này ở trong 6 trên 7 trận đụng độ gần nhau thì đều có dưới 10.5 góc chứng tỏ là cái tỷ lệ về xỉu góc của hai đội này khi mà đối đầu với nhau ở cái trận gần đây nhất cũng từ 70 đến 80 phần trăm sẽ về mức xỉu đúng không anh em thì anh em kết mã xỉu góc ở trận đấu này thì có thể vào dựa vào cái thông số này để có thể đầu tư nhé đó À, còn về cái mã bàn thắng thì như Tiến đã nói 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng à, trở lên cũng như ở trận lượt đi mùa này trên sân nhà của Fulham cũng đã hạ gục cái thằng Aston Villa với tỷ số 3-0 đó thì Tiến chắc chắn rằng trận đấu này sẽ rất là nảy lửa đối với hai đội Đội nào cũng muốn có điểm trong trận cầu này hết Đặc biệt là Inter Milan nó đang có phong độ cực kỳ sáng ở cái ờ,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 còn những mã kèo chuẩn hơn thì tốt nhất là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà có được cái đội hình ra sân chính thức biết được có lối chơi cái sơ đồ của hai đội ấy lúc đó tiến sẽ đưa những cái mã kèo chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi còn những anh em nào muốn vào nhóm của tiến hoặc là những anh em nào đang thua tha sao bờ ấy muốn có một cái trang chơi uy tín à, thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đấy có xài cái uh, internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí không thu lọc phí nào từ anh em hết anh em nhớ nha nhóm hoàn toàn miễn phí để cho anh em lấy kèo chơi đó nhưng bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài chuyển khoản online hoặc là internet banking cũng như là ví momo ấy có một trong hai cái điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em à, lập tài khoản trên cái trang để chơi có thể tự vào nhiều mã kèo mà anh em thích không bị mất like mất cỏ gì hết thí dụ như kèo này khó vào đúng không hay chấp cao quá anh em kết Atomila nhưng mà chấp cao quá không muốn vào thì có thể thể đợi là bóng lăn 50 phút gì đó đó anh em cầm trang mà đợi bóng lăn xong xem thế trận nó diễn ra như thế nào để kèo hạ xuống rồi anh em vào cũng chưa muộn đúng không chơi như vậy mới có lời có lãi chứ không có việc gì mà phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò chứ ba bốn tiếng hết cái là lỗ luôn vừa lỗ like mà lại không nắm bắt được cái thế trận không nắm bắt được cái đội hình ra sân mà phải chơi sớm nữa nó cực kỳ ờ, lỗ luôn em đó bị thầu bị ờ, bị thầu cò nó chơi trên đầu anh em nữa chơi như vậy nó chơi làm gì đúng không mất like cực kỳ cao luôn đó tụi nó chả mắc mát gì hết anh em anh em chơi thắng thì tụi nó ăn like tụi anh em thôi anh em thua tụi nó cũng được qua hồng tụi anh em đường nào anh em cũng thiệt hết thà tự chơi trên trang thôi tự mình chơi chả ai biết hết nó lại an toàn bảo mật nữa nạp rút lại nhanh nữa đó nó cực kỳ bảo mật luôn nó cực kỳ uy tín luôn đó thì tiến cũng nhấn mạnh một điều đó chỉ những anh em nào mà thật sự cần một cái trang chơi uy tín ấy mà tin tưởng tiến tin tưởng nha mà cần ấy thì cứ liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 à, hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả trong video thì mỗi cái video đều, tiến đều đưa những cái đường link dưới phần mô tả đó chính là facebook này telegram fanpage cùng với tiktok anh em có liên hệ trực tiếp qua một trong bốn nền tảng này đó cứ ấn trực tiếp vào những đường link này sẽ tìm ra những cái cái cái cái đường link uh, uh, ứng dụng chính chủ của Tiến đó đừng có tìm uh, à, ví dụ như trên cái Telegram này đặc biệt là Telegram nhé Tiến cũng xin nhắc cho anh em luôn anh em đừng có tìm cái tên kèo bóng cao Tiến trên Telegram nữa nha vì ấy uh, hiện tại Tiến bị giả danh trên cái Telegram khá là nhiều nó lấy cái danh của Tiến để nó nó nó lừa đảo nó lừa lọc anh em ấy cho nên anh em hãy cẩn thận kẻ bị lừa nhá tốt nhất cứ liên hệ trực tiếp qua những đường link dưới phần mô tả thôi còn không thì cứ liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 thì như Tiến đã nói chỉ cần có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online hoặc là ví Momo à, một trong hai điều kiện đó thôi cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách chơi trên trang cách tạo tài khoản cách vào kèo cách đặt cược đó tiến sẽ hướng dẫn cụ thể và không bỏ bất kỳ anh em nào hết chỉ cần anh em tin tưởng cần vào nhóm cần một trang chơi cứ liên hệ ngay với tiến nhé còn những ai mà sợ bị lừa này nọ mà thường nhắn tin hỏi tiếng là trang có uy tín hay không nạp vào có rút được hay không các kiểu thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên thôi tiếng không có rảnh mà đi giải thích với từng anh em là cái trang nó chơi như thế nào rồi uh, có bị lừa hay không rồi kêu uh, suối anh em nạp này nọ các kiểu ấy tiếng không bao giờ kêu như vậy nhá chỉ anh em thật sự cần thì tìm đến mình mình chỉ thôi đó còn sợ quá rồi thôi né ra đừng có liên hệ mất thời gian đó ok thì uh, Tiến cũng sẽ không nói dài dòng ở trong cái video này đó anh em cần thì cứ liên hệ còn về mã kèo thì tiếng sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau anh em trùng mã hợp ý anh em có thể vào còn không thì có thể đánh ngược lại thôi đó đầu tiên anh em vào cho tiếng cái mã kèo là Aston Villa chấp uh, 0.75 cả chặn này đó cùng với đó anh em vào thêm cho Tiến vào mã tài 2.5 thì uh, à, Tiến dự đoán này uh, à, Tiến dự đoán là trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 dành cho Aston Villa đó 2-1 hoặc là 3-1 nếu như mà anh em uh, à, chung ý hợp mã với Tiến thì anh em có thể đầu tư vào những mã kèo này bên cạnh đó thì anh em cũng có thể vào thêm cho Tiến là vào cái mã đó chính là mã kèo uh, tài thẻ tài thẻ ở trong cái trận đấu này đây anh em có thể vào thêm cái mã tài thẻ trong trận đấu này về tiếng tin trận đấu này cả hai đội đều đang rất là cần điểm chả ai muốn thua ai cả đặc biệt là Aston Villa đó nó rất cần điểm để nó vươn lên vị trí top 5 lẫn top 4 tại ngoại hạng chắc chắn là trận đấu này sẽ rất quyết liệt cũng như là hàng phòng thủ Fulham thi đấu cũng cực kỳ gắn luôn em đó nó sẵn sàng va chạm trước mọi đối thủ cho nên trận đấu này tiếng tin sẽ xảy ra rất là nhiều thẻ phạt đây là ba mã kèo mà tiếng cho anh em à, tối ưu nhất để anh em có thể đầu tư kiếm lãi thì tiến cũng nói thêm lại là đây chỉ là những mã kèo tham khảo thôi nhé còn những mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn khi mà có những cái thông tin gì thay đổi về hai đội hai đội ấy lúc đó tiến sẽ xem xét lại và đưa những mã kèo mà nó chuẩn hơn nó ok hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi ok thì anh em hợp mã trùng máu thì có thể đầu tư luôn vào cái mã kèo này nhé à, ờ, thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em cần một trang chơi hay cần vào nhóm cứ liên hệ ngay cho tiến nhé thông tin thì tiến có để ờ, ở dưới phần mô tả hết rồi còn số zalo thì tiến ghi ở phía dưới màn hình này à, và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư nhé và anh em cũng đừng quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó theo dõi cái kênh tiến số kèo này đó cùng với kênh uh, ờ, tiếng bóng đá luôn nha anh em à, và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư nhé và chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha